quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đang tiến gần tới biên giới phía bắc của nước ta. Dự báo trong sáng nay, khối không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến các tỉnh Trung Du và vùng núi Bắc Bộ và gây ra những cơn mưa nhỏ rải rác ở khu vực này. Cùng với mưa, tác động của không khí lạnh sẽ làm cho nhiệt độ giảm xuống thấp dưới 19 độ. Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng trong sáng nay trời nhiều mây, nhưng mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày vẫn dao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Đến chiều tối, vùng mưa mới lan dần xuống khu vực này. Trong khi đó, khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La chưa chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ vẫn cao từ 25 đến 26 độ. Về đêm nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ thấp, trời chuyển rét. Còn với miền Trung do không khí lạnh ảnh hưởng muộn nên hôm nay nhiệt độ tại đây vẫn cao. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 23 cho đến 26 độ. Còn từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận trời có nắng nên nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 30 độ. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam và nó sẽ gây ra một đợt trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông với lượng mưa 10 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Sang ngày mai 25 tháng 2, mưa có xu hướng gia tăng hơn nữa với lượng mưa từ 15 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với mưa thì nhiệt độ cũng sẽ giảm theo trời chuyển lạnh tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn với Nam Bộ và Tây Nguyên càng về cuối tuần nắng càng mạnh, nhiệt độ càng có xu hướng gia tăng. Trong ngày hôm nay cả Tây Nguyên hay khu vực Nam Bộ đều có nắng ngay từ sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên nhiều nơi cao trên 32 độ. Trong khi đó tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng cao từ 33 đến 35 độ. Nắng nóng xảy ra ở các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ với nhiệt độ trên 35 độ.